À, chào các bác nhá Đặc biệt xin chào các bác ờ, thợ đánh chim sẻ mùa 2018 nhá Hôm nay ờ, shop Tân Ánh trong Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bác Một cái mẫu loa chép uh, chuyên cho đánh sẻ Dành cho thợ đánh chuyên nghiệp nhá Các bác đánh chuyên nghiệp, đánh kiếm cơm, kiếm gạo ấy là Cái loa này là đánh cực kỳ hiệu quả nhá uh, Loa chép âm thanh chim sẻ rất là hay à, Đây là cái hình thức của cái loa này, loa chép này các bác này Thế còn đầu tiên đây thì uh, để cho các bác ờ, nghe thử âm thanh của nó đã nhé đây theo còn sau như nào tôi giải thích thêm rồi giới thiệu kỹ thêm với các bác nhá đây là cái loa chép chuyên cho đánh xẻ với âm thanh tiếng xẻ rất là chuẩn trong thanh không có ồn mà nó không có bị ờ, quá thét quá giáp tiếng như là cái chiếc thành anh nhá cái dòng này là đã được anh em ờ, đánh xẻ đánh thợ ờ, thợ đánh chuyên nghiệp ấy đã kiểm định rồi dùng rất là ưng ý thì đây là cái miệng chép nguyên bản như này thì đối với cái chép này thì các bác mua về các bác sẽ chế vào loa điều khiển từ xa nha các bác nhé chế vào loa điều khiển từ xa ví dụ như là loa 898 hay loa E76 thì các bác chế như nào thì các bác chế nhé có thể các bác khoét ở ngoài này xong các bác thả nó vào để đưa cái miệng này ra ngoài hoặc là các bác uh, cắt đi như tôi đây tôi sẽ hướng dẫn các bác là cắt ngắn đi cái này là cái phễu các bác cắt đi là hoàn toàn không ảnh hưởng nhé cắt đi để tháo bên trong của loa nhé thả bên trong của loa ở đây là tôi đã làm được cái mẫu là VKE 898 loại đời 2018 nha các bác nhé loại điện sạc 10V đây. ví dụ như là cái này có thể là chế vào trong loa E76 đây là cái loa E76 này tôi đã chế rồi tôi đã chế cái con xét này vào trong này rồi nhé. à, các bác chơi loa các bác là thợ đánh sẻ ấy, thì các bác cũng nắm được ngay là với cái loa nguyên bản này này loa này là loa nguyên bản loa zin đi theo cái loa điều khiển từ xa E76 2898 thì vẫn là cái mẫu loa này nhé, là cái mẫu loa bát loa màng giấy thì khi các bác đánh sẻ nó có nhiều âm bát nó sẽ gây ra ồn tiếng xì tiếng là nó không hiệu quả nhé thế còn uh, tiếng sẻ chủ yếu là âm chép và âm chung là nhiều chứ còn âm bát là rất là ít thì để mình khắc phục cái nhược điểm đấy thì chúng ta sẽ dùng cái loa chép này thì với loa chép này cho ra âm thanh tiếng chim sẻ rất là hay à, tôi sẽ thử cái loa E76 này là tôi đã độ rồi nhé đã độ rồi đây à, khi nắp cân camera check này vào trong này thì nó cho âm thanh rất là tốt nha các bác nhé à, ờ, chế và noi 76 e này thì là cực kỳ nó nhỏ gọn hợp lý nó lại nhẹ khi mình làm thế này nó chỉ còn có 200g thôi các bác rất là dễ treo à, các bác lưu ý nhé cái loa 76 e này thì là pin nó lại không bền bằng cái loa 898 bằng cái loa VKE 898 đây này mà hiện tại nhé hiện tại các bác uh, tôi giới thiệu với các bác là cái loa chép chuyên đấy trẻ thì các bác uh, cần nhu cầu thì các bác mua cái loa check này riêng và các bác tự chế tự đấu nhé thế còn về cái cách đấu thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác chi tiết là các bác chỉ nói thêm với các bác là các bác cưa cái phễu này đi cưa cái phễu này đi thoải mái nhá không ảnh hưởng gì hết đây này các bác lấy máy cưa hay là cưa tay các bác cưa đi thoải mái nhá ở cái phần chính ấy, nó nằm ở trong này các bác có cưa cụt đi ấy, không hề ảnh hưởng một tí nào hết nhá thế còn các bác để nguyên này, này cũng được tùy các bác các bác cưa ngắn đi các bác để chế vào trong thì các bác có thể mua cái loa này không về để chế này thì giá thành của một cái loa này nhé à, ờ, shop đang bán là 110.000 ờ, nha các bác nhé 110.000 cho cái loa check như này nha các bác nhé ờ, loa check này 110.000 là chưa có cước này À, loa check này cho âm thanh tiếng sẻ rất là tốt thế còn các bác nào mà muốn độ thêm vào loa điều khiển từ xa đây ví dụ như cái này cái mẫu này là cái mẫu VKBN 898 tôi đã độ sẵn đây này đã độ sẵn trong này rồi nhé thì à, các bác à, bảo shop thì shop sẽ làm cho các bác luôn đây Đấy, cho ra âm thanh rất là tốt rồi à, để đối với cái chiếc này ấy, thì các bác phải độ trên cái loa là loa điện sạc 10V nhé điện sạc 10V có cái là pin quả pin to ấy quả pin của nó dùng 7,4V này này thì cái mạch nó mới lớn nó mới đủ công suất để chạy được cái chiếc này nhé thế còn cái loa mà loa 898 điện sạc 5V mà pin 3,7V ấy pin một quả nhỏ ấy thì nó sẽ không đủ tải để chạy cho cái chiếc này các bạn lưu ý kỹ là như vậy nhé độ là sẽ độ trên cái loa điện sạc 10V thì các bác có thể độ trên 8 VKE 898 hoặc là loại E76 à, khi các bác uh, loại E76 ấy thì được cái nó nhỏ gọn thôi nhưng mà độ ổn định độ bền về pin và ổn định thì không tốt bằng cái VKE 898 à, 2018 này nhé phiên bản mới nhất này thì bây giờ cái loại 2018 này là hàng đang sẵn có đang rất là nhiều còn hàng E76 hiện giờ đang cháy hàng các bác nhé hiện giờ đang cháy hàng à, không nhập được hình như là xưởng nó nó làm chậm quá nó không làm nữa nhá đặt rất lâu rồi mà chưa có về được thì bây giờ là đang ờ, cái 898 hay 018 này đang nhiều hàng nhá các bác có nhu cầu độ ẩn loa chép này vào thêm ấy thì bây giờ shop chỉ nhận độ cái loa chép này vào trong cái loa VKE 898 2018 mới phiên bản tắt nguồn cho dây điều khiển nhá nó mới nhất thì đây tôi hướng dẫn à, các bác ờ, đây tôi đã làm sơ rồi này à, các bác cắt ngắn đi cắt ngắn đi nhá đây các bác cắn hết cái đai về miền này đi này xong các bác thả trong này kiếm cái dây ờ, có rắc hàn vào đây âm vào âm dương vào dương nhá, các bác chỉ phải cắm vào mạch của loa thôi yeah. rồi là các bác ờ, thả vào trong này là nó vừa luôn nhé các bác nhé nó vừa luôn đấy đây bật thử lên này đấy. cho âm thanh rất là tốt xong các bác đảo đây trung tâm này Đấy, như này là đã hoàn thành các bác nhé Đấy. như vậy là đã hoàn thành các bác có nhu cầu muốn độ luôn thì shop sẽ lấy cái loa bát ra lấy cái loa bát này ra bỏ ra ngoài và lắp cho các bác cái loa chét chuyên đánh xẻ này nhé các bác nhé à, đấy các bác lưu ý đấy cái loa chét này thì là giá là 110k một cái chưa có bao phí ship nhé các bác nhé thế còn cái loa VKE 898 này thì tính theo giá loa và cộng thêm giá chép thì các bác có cần gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với shop để biết thêm thông tin nữa nhé giới thiệu với các bác là cái mẫu loa à, chép chuyên dành cho anh em à, đánh sẻ chuyên nghiệp các bác nhé rồi xin à, cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái cách làm nhé rồi xin chào